khi nói đến cao tăng, mọi người thường nghĩ ngay đến một vị sư xuất gia vào chùa tu luyện. Nhưng trong lịch sử cũng có không ít vị cao tăng tu xuất gia nhưng không hề tu luyện trong chùa. Họ tu luyện ngay ở giữa đời thường, mang sứ mệnh to lớn trên thân để cứu độ chúng sinh. Một ngày thu Nam Hồng Vũ thứ sáu, trong khi đạo diễn đang vân du tu thiền ở lâm tháp của chùa Thiếu Lâm tại Hà Nam, bỗng nhiên từ phía sau lâm tháp một vị phương sĩ đội khăn nhà nho bước ra chặn đường ông và nói Hòa thượng, ông quả thực lạ quá. Đạo diễn xuất gia nhưng không trốn đời, sau này phò tá Chu Đệ giành được thiên hạ. Ông qua đời khi 84 tuổi, lúc hỏa táng lưỡi không bị hủy hoại, xá lợi ngũ sắc. Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu cuộc đời vị cao tăng kỳ lạ này trong video ngày hôm nay. Thiếu niên xuất gia triển hiền kỳ tài Đạo diễn vốn họ Diêu, tên thuở nhỏ là Thiên Hy. Tương truyền lúc Tống Cao Tông qua sông về phương Nam, ông nội của Thiên Hy đi theo, từ Biện Lương chuyển đến Tô Châu. Thiên Hy sinh ra năm 1335, thông minh hơn người nhưng không muốn kế tục nghề y của tổ tiên. Năm 1348, Thiên Hy 14 tuổi xuất gia ở Am Diệu Trí, pháp hiệu là đạo diễn, 4 năm sau chính thức xuống tóc, từ đó khoác lên y phục tăng nhân đến trọn đời. Đầu tiên đạo diễn học Thiên Thai Tông, rồi theo cao tăng trí cấp. Sau 3 năm đắc được hết các pháp của thầy. Sau đó ông bắt đầu vân du Giang Nam, tham bái nghiên cứu rộng rãi về các giáo lý tu học, dần dần danh tiếng nổi lên nhanh chóng. Lại qua 10 năm nữa, khi ấy nho giáo, đạo giáo và thơ văn thường bị Phật giáo coi là ngoại học, tuy nhiên đạo diễn cũng đều học hết. Trong thời gian đó, ông còn theo một đạo sĩ ở Linh ứng quán là tịch ứng chân học thuật số âm dương, binh lược và cũng đắc được hết sở học của thầy tuy học rộng ngoại đạo nhưng đạo diễn tâm tĩnh như nước lặng. Trong thơ Thiền Giang đầu mồ quy, đầu sông chiều trở về, ông viết Sông chợ có bụi xe quá loạn, tiểu phu chẳng hẹn én cùng về. Thủy cầm bay hết ngàn rừng tĩnh, bất giác theo chuông lội suối xa. Thầy tướng Huệ Nhán biết thiên mệnh. Một ngày thu Nam Hồng Vũ thứ sáu trong khi đạo diễn đang vân du tu thiền ở lâm tháp của chùa Thiếu Lâm tại Hà Nam, bỗng nhiên từ phía sau lâm tháp một vị phương sĩ đội khăn nhà nho bước ra chặn đường ông và nói Hòa thượng, ông quả thực lạ quá. Đạo diễn không hiểu sự tình. Người đó lại nói Cặp mắt hình tam giác của ông, hình dáng như hổ ốm, tuy mặc áo tăng nhân nhưng giữa hai lông mày ngưng tụ sát khí, ắt sẽ là dạng Lưu Bình Trung tên một vị tăng nhân từng hoàn tục giúp hốt tất liệt định thiên hạ đạo diễn nghe xong rồi hỏi. Lưu Thái bảo Lưu Bình trung cảm niệm ân chi ngộ của hốt tất liệt, cuối cùng thành tựu vĩ nghiệp. Ngày nay Hồng Vũ Đại Đế đã sáng lập cơ nghiệp Đại Minh, công lao như Lưu Thái Bảo ở đâu ra. Lại nói, Lưu Bình Trung tức Lưu Thái Bảo vốn là một đạo sĩ ở núi Vũ An, nghe theo lời khuyên của Hư Chiếu Thiền Sư nên đã cải đạo xuất gia làm hòa thượng, sau này lại được Cao Tăng Vân Hải tiến cử với hốt tất liệt, phò tá hốt tất liệt thành tựu bá nghiệp. Ông được thăng làm Quảng Lộc Đại Phu, Thái Bảo, rồi đến tướng quốc, địa vị tột bậc. Lưu Thái Bảo tinh thông dịch số, dung nhập quán thông nho giáo, Phật giáo và đạo giáo. Ông cả đời được hốt tất liệt tín nhiệm trọng dụng, lập được ba đại công lưu danh sử sách, trợ giúp hốt tất liệt giành được thiên hạ, tu sửa các điển chương, chế độ, chủ trì thiết kế kinh đô Bắc Kinh cho nhà Nguyên. Quay trở về câu chuyện trước đó, nhân vật toán mệnh cho đạo diễn khi ấy đương nhiên là thầy tướng số chứ danh đương thời. Viên Cùng Người đời sau khi so sánh vận mệnh của đạo diễn và Lưu Thái Bảo thì phát hiện ra quả thực tương đồng. Trước câu hỏi của đạo diễn, Viên cũng mỉm cười đáp Không quá 10 năm Hòa Thượng sẽ gặp Minh Chủ. Mấy năm sau, đạo diễn có tới viếng mộ của Lưu Thái Bảo và làm thơ rằng Bia nát rêu phòng văn trường cũ người ở đời khác mới họ tên. Cột đá không còn hạc về oán. Bao nhiêu hành khách lệ ướt khăn. Lại qua hai năm nữa, đạo diễn cùng Cao Tăng Tông Lạc vượt núi Bắc Cố, Trấn Giang, ông buột miệng xuất khẩu thành thơ kinh khẩu lãm cổ ở cửa ô kinh đô ngắm nhìn cổ xưa. Nước sông không chiều thông ngũ sắt. Ruộng đồng có lối đến đàn vàng. Sự nghiệp tiêu lương nay đâu mất, Bác cố xanh xanh mỏi mắt trông Tông Lạc vừa nghe kinh ngạc nói Đây là những lời mà người xuất gia nên nói ư Ngụ ý là ý niệm của đạo diễn không ở thế ngoại mà nhập thế quá sâu Dưới con mắt của người chỉ giới tuân thủ thanh quy như Tông Lạc mà nói Đạo diễn tâm phàm quá nặng Người xuất gia không mê lạc trốn hồng trần Chỉ cầu tìm tự giải thoát Nhưng đối với vận mệnh đời này của đạo diễn mà nói Nhập thế tu hành trừ sạch cảnh lầm than chính là sự lựa chọn lịch sử. Trong bức tranh đề thích ca Phật xuất sơn tướng đồ ông đề thơ Đại bi nguyện lực vì vô tận Rời thế gian lại nhập thế gian Câu thơ này dường như đã nói rõ thiên mệnh phi phạm của đạo diễn hữu duyên với Chu Đệ Năm Hồng Vũ thứ 8 Đạo diễn được Tông Lật giới thiệu Phụng chiếu Thái Tổ vào kinh hiệu đính chú giải kinh điển Phật gia 3 năm sau ông lại phụng chỉ trở lại Nam Kinh. Năm Hồng Vũ thứ 15, Mã Hoàng hậu của Chu Nguyên Chương bị bệnh qua đời. Sau khi an táng ở Hiếu Lăng xong, các con và các viên vương tấu thỉnh mỗi người chọn một tăng nhân đi theo để tụng kinh tiến phúc cho Mã Hoàng hậu. Tông Lạc lại tiến cử đạo diễn với Yên Vương Chu Đệ. Đạo diễn vừa mới nhìn thấy Chu Đệ thì bỗng thấy trước mắt sáng bừng, tinh thần phấn chấn, Người trẻ tuổi tuấn tú oai phong trước mặt có khí thế hiên ngang, phong độ phi phàm, đặc biệt khác hẳn với mọi người, có khí chất của bậc đế vương thiên tử. Yên Vương cảm thấy vị tăng nhân trước mặt cũng không tầm thường, kỳ lạ mà không quái đản, trong vẻ lạ kỳ đó có nhân hậu, trang trọng. Hai người vừa gặp mà như thân quen đã lâu, dường như đã từng biết nhau rồi. Sách Hoàng Minh Thông kỳ tập yếu có chép, đạo diễn nói với chủ đệ rằng Đại vương, Ngài có cốt tướng phi thường, anh hùng cái thế. Nếu có thể để thần theo Ngài, thần nhất định sẽ dâng một cái mũ trắng cho đại vương đội. Đại vương đội mũ trắng ngụ ý chữ hoàng, tức hoàng đế, vì chữ hoàng có chữ bạch, trắng, ở trên, dưới là chữ vương. Chu đệ lập tức đồng ý để đạo diễn cùng mình đi kinh đô, đoàn người ngựa đi thuyền trên sông đào Bắc Kinh Hàng Châu. Trên đường đi đạo diễn làm bài thơ, trong thơ cảm khái, trải hết phong ba và khổ nạn. Chẳng sâu chỉ bởi chợ Tân Vương. Sau khi đến Kinh Thành, được Chu Nguyên Chương đích thân lựa chọn, đạo diễn chủ trì chùa Khánh Thọ trong thành Bắc Bình, đi theo Chu Đệ. Trong giã ký, Trúc Doãn Minh đời nhà Minh đã miêu tả một phiên bản khác về mối nhân duyên giữa đạo diễn và Chu Đệ như sau. Một thầy thuốc phủ Yên Vương là lưu quan ở trong chùa Thiết Phật, Vân Nam đã nghe có tăng nhân nói rằng Diêu Hòa Thượng biết chuyện tương lai của Yên Phủ, trở về bèn bẩm báo cho Chu Đệ. Chu Đệ triệu kiến đạo diễn, người lúc đó đang chủ trì chùa Khánh Thọ ở Bắc Kinh. Đạo diễn dùng qua đâm khóa để bói, lấy một đồng xu tung lên hai lần, đoán được Chu Đệ sẽ làm hoàng thượng. Khi đó Chu Đệ nói, chớ nói bừa. Đạo diễn xác nhận, việc này thực sự như vậy. Bất kể là truyền thuyết phiên bản nào thì đều nói rõ, đạo diễn chú định sẽ trợ giúp Chu Đệ thành tựu đại nghiệp. Trong minh sử ghi chép, để khai thị thiên ý cho Chu Đệ, đạo diễn đã mời thầy tướng ông đã quen biết 20 năm trước ở núi Tung Sơn là viên cùng vào phủ Yên Vương để Chu Đệ cả trang và đứng lẫn vào các binh sĩ. Viên cùng nhìn một cái liền nhận ra người có tướng đế vương trong đó chỉ có Yên Vương Chu Đệ. Viên cùng xem tướng và nói, đi như rồng, bước như hồ, nhật giác sát thiên, là bậc thiên tử Thái Bình, đến tuổi 40, dâu dài đến rốn thì đang ngôi báu. Sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn kế vị, xưng hiệu Huệ Đế. Huệ Đế sau khi lên ngôi liền bắt đầu thanh trừ chư vương. Trong chư vương thì Yên Vương có công lao cao nhất nên tự nhiên ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lúc này, đạo diễn ở bên Chu Đệ đã thực sự trở thành mưu sĩ và quân sư, trợ giúp Yên Vương trong cảnh hiểm nguy đã nhiều lần hóa giải Nguyên An thành bình an. Khi Minh Thái Tổ băng hà, Yên Vương muốn trở về kinh chịu tang, không ngờ Chu Doãn Văn ban lệnh cấm ông trở về đất phong. Chu Đệ đang đi trên đường rất tức giận, muốn vượt sông, được đạo diễn khuyên ngăn nên đã tránh được mối hung hiểm sau khi vào kinh. Chu Doãn Văn một lòng muốn trừ khử thúc thúc Chu Đệ. Đúng lúc khẩn cấp, đạo diễn mệnh các đạo sĩ ở trong kinh thành hát một bài đồng dao. Đừng đuổi yến, đuổi yến, Yến bay cao, bay cao lên đế kỳ. Đồng thời, đạo diễn còn cho chuẩn bị quân sự trong yên phủ, binh tinh ngựa tốt. Để không tiết lộ thiên cơ sớm, đạo diễn sai người mua rất nhiều vịt, ngỗng, cả ngày thả đuổi kêu ra để tránh tiếng thao luyện binh khí bị người ngoài nghe thấy. Yên Vương khi đó không nắm chắc được lòng dân có theo mình hay không. Đạo diễn lại nói chắc chắn rằng, thần biết đạo trời, việc chúng ta làm là thuận theo đạo trời, lòng dân tự nhiên sẽ thuận theo. Trần Vũ trợ giúp Yên Vương Về chiến dịch tĩ nạn, trong đạo giáo và các ghi chép của người Minh đều có lưu truyền điển cố. Trần Vũ trợ giúp Yên Vương Trong ngự chế Trần Vũ Miếu Bi và Giá Ký đều có ghi chép câu chuyện thần kỳ này. Chu Đệ thường xuyên hỏi đạo diễn về thời cơ khởi binh đã chín muồi hay chưa. Đạo diễn lần nào cũng nói là vẫn chưa đến thời cơ, đợi có thiên binh đến trợ giúp thì mới được. Bỗng nhiên một hôm, đạo diễn bẩm báo Giờ ngọ ngày mai, thiên binh sẽ đến Giờ ngọ ngày hôm sau, khi Chu Đệ khởi binh Ông ngẩng đầu nhìn thấy trên không trung đầy các thiên binh thiên tướng mặc giáp đội mũ Chủ soái chính là huyền đế chân vũ Bỗng nhiên các tướng sĩ thấy Chu Đệ xóa tóc che mặt Hiện thị hình tướng của huyền đế Thì ra là đạo diễn mời chân vũ giúp Yên Vương trợ chiến Minh Sử có ghi chép ngày 7 tháng 7 năm Kiến Văn thứ nhất năm 1399, Yên Vương quyết định khởi binh. Đêm đó có gió lớn, ngói trong Yên Phủ bị thổi bay xuống đất. Đạo diễn lập tức nói với các binh sĩ rằng đây là điểm đại cát tường, phi long trên trời hô mưa gọi gió. Ngói đèn rơi xuống đất sẽ đổi thành ngói vàng. Chiến dịch tĩnh nạn kéo dài trong 3 năm, đạo diễn không đích thân đến chiến địa mà là nhận mệnh chu đệ chấn giữ Bắc Kinh, Vỗ Yên Bách Tính và binh sĩ. Nhưng mỗi lần chiến sự xảy ra tình huống không rõ, không thể nào quyết đoán được thì Chu Đệ đều hỏi kế sách đạo diễn. Sau khi hạ được Nam Kinh, đạo diễn được liệt là đệ nhất công lao. Thân nhập thế mà tâm chẳng bụi trần. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, đạo diễn được trao chức tăng lộc tư tả thiện thế, quan chính lục phẩm. Nam Vĩnh Lạc thứ hai, đạo diễn được phong làm thái tử thiếu sư, làm quan nhị phẩm, được vua ban danh Quảng Hiếu, khôi phục tục tính Diêu. Minh Thành tổ lệnh cho Diêu Quảng Hiếu để tóc cởi tăm bào hoàn tục, Diêu Quảng Hiếu không đồng ý. Để tuân theo lễ chế của triều đình và tôn trọng chu đệ, Diêu Quảng Hiếu thượng triều thì mặc quan phục, thoái triều thì mặc tăng phục, mọi người gọi ông là tể tướng áo đen, xưa tăng nhân mặc áo khoác đen. Hoàng thượng lại ban thưởng cho ông hai cung nữ như hoa như ngọc, đạo diễn trả lại. Chu đệ càng kính phục ông hơn, để ông phụ tá hoàng tử kế vị là Chu Cao Xí. Thành tổ mấy lần trinh bắc vào chú ở Bắc Kinh, Diêu Quảng Hiếu đều ở Nam Kinh phò tá thái tử trông coi việc nước. Năm Vĩnh Lạc thứ năm, Chu Đệ đem Hoàng trưởng tôn giao cho Diêu Quảng Hiếu, căn dặn rằng tất cả hiếu đế nhân nghĩa và giáo huấn đế vương mà kinh sử ghi chép, những điều kinh bang tế thế thì hàng ngày đều cần coi trọng dạy bào. Tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ hai, vùng Chiết Giang, Giang Nam xảy ra lũ lụt dân chúng bị thiên tai, lương thực thiếu nguy cấp. Vĩnh Lạc Đại Đế phái Diêu Quảng Hiếu cứu trợ thiên tai. Những gì chúng ta ăn, mặc đều là do bách tính sản xuất cung cấp. Nay bách tính thiếu quần áo, lương thực, không thể không thương xót. Chỉ có Khanh có thể hiểu được lòng lo lắng của trẫm. Khanh đến nơi thiên tai, không cần suy nghĩ về tiền bạc quốc khố, cần nhân chính, cứ dốc sức trợ giúp bách tính. Sau khi Diêu Quảng Hiếu lĩnh mệnh thiên tử, bất chấp tuổi tác cao ngoài 70, chịu nóng nực mùa hè, không từ gian khổ, đích thân đến các huyện, làng Trần Tế. Sử sách có ghi chép, ông đốc thúc các châu, huyện khẩn cấp phát lương thực cứu tế, nghĩ đến cái đói của người như chính mình đói vậy, cứu tế nhân dân qua thiên tai. Vùng Giang Tô, Chiết Giang vốn là quê nhà của Diêu Quảng Hiếu, ông đem tiền bạc và vải vóc mà hoàng đế đã ban cho ông phân phát cho bà con xóm làng dân chúng không ai không cảm niệm Hoàng Ân. Còn đạo diễn cả đời không tích gia sản, đạm bạc danh lợi đã trở thành giai thoại lưu truyền rộng rãi. Chủ trì biên soạn sách Vĩnh Lạc Đại Điển và Minh Thái Tổ Thực Lục Tháng 7 năm Vĩnh Lạc thứ nhất, Minh Thành tổ mệnh cho Hàn Lâm Thị độc học sĩ Giải Tấn biên soạn một bộ sách lớn chứa đựng tất cả. Giải Tấn tổ chức 150 người, dùng một năm dưới biên soạn sách văn hiến đại thành. Minh Thành Tổ phát hiện ra nội dung không đầy đủ. Ông lệnh cho Diêu Quảng Hiếu và hình bộ thị lang Lưu Quý Trì giải tân phụ trách trùng tu. Diêu Quảng Hiếu dẫn đầu, huy động hơn 2.000 tăng nhân, đạo sĩ, phương sĩ, dùng thời gian 4 năm biên soạn sách Vĩnh Lạc Đại Điển. Vĩnh Lạc Đại Điển đã thu thập viện dẫn sách tranh lên đến 7, 8.000 loại, trở thành chức tác văn hóa khổng lồ lớn nhất và quan trọng nhất thời cổ đại Trung Quốc cũng là tác phẩm đỉnh cao của văn minh phồn thịnh triều Minh. Sách Minh Thái Tổ Thực Lục bắt đầu được biên soạn vào tháng riêng năm Kiến Văn thứ nhất. Yên Vương Chu Đệ sau khi đăng cơ đã ba lần hạ lệnh trùng tu. Tháng 10 năm Vĩnh Lạc thứ 9, Diêu Quảng Hàn và Thượng Thư Bộ Hộ Hạ Nguyên Cát làm giám tu quan đã tiến hành trùng tu lần thứ ba đến tháng 5 năm Vĩnh Lạc thứ 16 hoàn thành. Sách Thái Tổ Thực Lục sau khi trùng tu khiến Minh Thành Tổ vô cùng hài lòng, ông đã bốn lần ban thưởng cho những người chỉnh sửa sách. Hiểu rộng thông tam giáo Diêu Quảng Hiếu tinh thông học vấn của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Ông tham gia biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển và Minh Thái Tổ Thực Lục đã đủ thấy nền tảng Nho học thâm hậu của ông. Cội nguồn đạo gia của Diêu Quảng Hiếu trừ truyền thuyết chân vũ trợ giúp Yên Vương gia còn có mối duyên bền chặt với Bạch Vân Quán của đạo già. Diêu Quảng Hiếu ở Kinh Thành mấy chục năm, ông đã nhiều lần du lãm Bạch Vân Quán, đồng thời để lại hàng trăm bài thơ vịnh ca ngợi Bạch Vân Quán. Ông cũng thường thường trả luận đạo cùng các đạo nhân ở đó, mà nói theo cách của ông là thuở trẻ thích kỳ lạ, luôn một chuyện thần tiên. Diêu Quảng Hiếu đọc kinh rất cần cù nỗ lực, làm quan đến nhị phẩm vẫn trì giới nghiêm minh, nội tâm thanh tĩnh, bảo trì sự cần cù và cố gắng mà người xuất gia cần phải có. Hàng ngày lúc gà gáy, ông liền dậy tụng kinh, có lúc ngài lo liệu vạn chuyện quốc sự Vẫn không gián đoạn Đầu thời Minh Lý học của Trình Chu là triết học triều đình Mà những người như Chu Hy, Giải Tấn Phương Hiếu Nhụ đa phần đều bài xích Phật giáo Vì thế Diêu Quảng Hiếu viết bài văn giải đạo dư luận đã dẫn dụng các kinh điển nho giáo và Phật giáo để phê bình và phản bác quan điểm bài xích Phật giáo. Diêu Quảng Hiếu còn viết Phật Pháp bất khả diệt luận, viện dẫn kinh điển để khuyên rằng thế nhân rằng Phật Pháp bất khả diệt, diệt Phật, bài xích Phật chỉ tốn công vô ích. Diêu Quảng Hiếu là một người tu đạo du ngoạn giữa xuất thế và nhập thế, tâm cảnh bi mẫn thương xót người của ông luôn luôn siêu thoát khỏi đấu tranh thế tục. Ông đã từng khuyên dân Chu Đệ trước rằng Phương Hiếu Nhụ sẽ không đầu hàng, nhưng không thể giết ông ta. Nếu giết ông ta thì những hạt giống đọc sách trong thiên hạ sẽ bị tuyệt diệt, ngự bút viết văn bia thần đạo. Ngày 28 tháng 3 năm Vĩnh Lạc thứ 16, tại chùa Khánh Thọ, Diêu Quảng Hiếu cho vời các đệ tử đến, nói với họ thời gian ông rời thế gian, sau đó ngồi ngay ngắn ra đi. Trước khi lâm chung, thành tổ đến thăm và hỏi hậu sự, Diêu Quảng Hiếu trả lời rằng Người xuất gia thì trong lòng có gì lưu luyến đâu Thành tổ lại hỏi có việc hậu sự nào phó thác không Diêu Quảng Hiếu nói Chết không lời sau khi Diêu Quảng Hiếu qua đời, Chu Đệ vô cùng buồn, ba ngày không thượng triều. Ông xuống chiếu truy phong đạo diễn là Vinh Quốc Công, Thụy Hiệu Cung Tĩnh và an táng ở Tây Sơn. tang lễ Diêu Quảng Hiếu được triều đình tổ chức vô cùng long trọng, quan quân Bách Tính nghe tin đến chiêm bái kính lễ chật kín. tang lễ kéo dài 7 ngày, dung mạo Diêu Quảng Hiếu vẫn như lúc sống, mùi thơm lạ lan tỏa mãi không tan. Khi hỏa táng thu được xá lợi đều là ngũ sắc Chu Đệ Ngự Búc Văn Bia Thần Đạo. Những năm vĩnh lạc, Diêu Quảng Hiếu là người duy nhất được Hoàng đế đích thân ngự bút văn bia. Chu Đệ đánh giá, Quảng Hiếu khí độ to lớn, lòng thanh đạm. Văn bia cuối cùng viết rằng, thương người đã mất, nhớ thương tha thiết nên điều dương công đức không thể xóa nhòa của ông. Khắc đồng khắc đá để dạy bảo đời sau. Cao Tăng thời cận đại là Hư Vân Lão Hòa Thượng nói, Diêu Quảng Hiếu là độc am đạo diễn thiền sư và có thơ ca ngợi rằng Nhân sĩ lưu dấu tích Giáo hóa nào một môn ba hai năm ứng mệnh Thuận và ngược quán âm Đại sư là như thế Mạo muội ngắm tôn nhan Tổn mình lợi cho đời Người và thần ca ngợi